Hello, hello, xin chào quý vị và các bạn. À, như thực hiện lời hứa với toàn bộ quý vị và các bạn đó là Dũng sẽ chia sẻ chúng ta toàn bộ những kiến thức về tổng quan cũng như là kiến thức nền tảng về VSA để cho chúng ta có thể ứng dụng được trong đầu tư chứng khoán. Vậy bây giờ chúng ta nói về VSA là gì đúng không ạ? Bây giờ nếu bây giờ bao nhiêu bạn đã đã nghe VSA hoặc là lần đầu tiên nếu anh bạn chị em đã biết được VSA phương pháp phân tích kỹ thuật VSA thì có để comment số 1 ở phần ô chat đúng không ạ nếu anh chị em đã biết về phương pháp phân tích kỹ thuật VSA thì hãy comment số 1 ở phần ô chat còn bao nhiêu anh em mà chưa biết thì có thể là comment là chưa biết hoặc là nếu anh chị em à, khi mà chúng ta tương tác ở trên à, ô chat trên YouTube thì các bạn có thể comment cho Dũng biết rằng là nếu các bạn đã biết về VSA phương pháp phân tích kỹ thuật VSA thì các bạn có thể comment là tôi đã biết hoặc là tôi đã chưa biết để Dũng sẽ gì ạ chi tiết hơn Dũng có gì ạ nhiều cái thời gian hơn làm sâu hơn về VSA vậy VSA là một cái hệ thống phương pháp kỹ thuật à, và bây giờ chúng ta nói là cái phương pháp kỹ thuật đó được đã áp dụng bởi những ai thì chúng ta cần hiểu đơn giản là là à, đây là một cái phương pháp kỹ thuật mà được rất nhiều các nhà đầu tư huyền thoại những cái thiên tài đầu tư chứng khoán họ áp dụng trong đó Livermore Livermore là một trong những nhà đầu cơ top đến bây giờ trên thế giới rất nhiều người hưởng mộ và đây nhà đầu cơ thực sự là vĩ đại nhất thế giới và sau này chúng đã thấy là những nhà đầu, cơ khác như là Wick of uh, Pulitzer à xin lỗi uh, ờ, Will O'Neill uh, ờ, Will O'Neill Mac Mini uh, Davat và nhiều các nhà đầu tư khác ứng dụng cái hệ thống phương này và thực tế thì tất cả những nhà đầu tư đầu tư theo đà tăng trưởng kết hợp kỹ thuật họ đều phải sử dụng cái phương pháp này ạ họ đều sử dụng phương pháp này các bạn ạ họ đều sử dụng cái hệ thống này và chính vì họ áp dụng cái chiến lược hệ thống này nên họ đã kiếm được mức lợi nhuận rất là cao trong đầu tư chứng khoán vậy nếu bạn là những nhà đầu tư gì ạ à? muốn trở thành những nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại những nhà đầu tư chứng khoán thành công những người mà có thể gì ạ à, có thể nhân đôi nhân ba thậm là nhân nhiều tài khoản của mình thì bắt buộc là chúng ta cần phải hiểu rõ và nắm rõ được phương pháp phân tích kỹ thuật VSA vậy VSA là gì ạ Dũng định nghĩa đơn giản cho chúng ta hiểu rõ VSA là hệ thống nghiên cứu nhà nghiên cứu cái hành vi thao túng của các nhà tạo lập các bạn nhớ nhá là cái nhà tạo lập thì thường họ thao túng cái chứng khoán chúng ta họ sẽ mua họ thu gom như nào nên ở đây VSA là nghiên cứu hành vi thao túng của những nhà tạo lập những cái tổ chức những cái chúng ta gọi là những cái tay lớn tay to họ điều khiển chứng khoán như nào họ test cung ra sao họ tích lũy cổ phiếu như nào họ đặc biệt là họ, họ phân phối cổ phiếu ra sao vậy khi mà chúng ta nghiên cứu được họ thì chúng ta sẽ đi theo họ đúng không chúng ta đi theo họ chúng ta sẽ gì ạ à? sử dụng những cái hiểu biết chúng ta để chúng ta mua bán cổ phiếu trong dạng tích lũy chúng ta bán ra khi mà cổ phiếu phân phối đặc biệt là chúng ta thoát ra khỏi những cái gì ạ à? những cạm bẫy về tham lam những cạm bẫy về chết người câu hỏi là tại sao chúng ta lại cần phải gì ạ à? cần phải nghiên cứu cái hành vi thao túng của Big Boy theo các bạn tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu ạ bởi vì thứ nhất chúng ta cần đặt ra là nếu bây giờ chúng ta biết rằng là Big Boy nó làm điều gì những nhà tạo lập họ làm cái điều gì hoặc là họ uh, tích lũy họ phân phối ra sao mà chúng ta lại biết họ làm như vậy thì chúng ta đầu tư chứng khoán đơn giản đúng không ạ nếu anh chị em thấy thấy điều đó đơn giản thì comment số 2 đúng không ạ tức là chúng ta biết cái hành vi thao túng của Big Boy chúng ta biết là Big Boy họ làm gì bởi vì họ gì ạ à? uh, là cái người mà sử dụng số vốn rất là lớn đúng không ạ nên chính vì vậy thì việc mà họ mua cổ phiếu họ luôn luôn để lại những dấu ấn họ bán cổ phiếu họ cũng luôn luôn để lại những cái gì ạ à? cái cái vết nên chúng ta là những người mà à, tiền thì chúng ta cũng không nhiều như họ nên cái việc mà chúng ta gì ạ à, mua bán hoặc là chúng ta theo họ rất là đơn giản thế tại sao ngoài kia nhiều người lại bị thua lỗ như vậy bởi vì ở ờ, chúng ta đầu tư theo cảm tính chúng ta đầu tư theo mách nước chúng ta không sử dụng phương pháp nào chúng ta không nghiên cứu ai cả nên chính vì vậy thì rõ ràng chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là big boy họ làm gì cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải nghiên cứu big boy bởi vì bây giờ nhé một cổ phiếu mà được big boy họ thu gom nhiều các tổ chức họ thu gom nhiều và đặc biệt là gì ạ họ thu gom thì khi mà chúng ta nghiên cứu họ chúng ta biết họ thì rõ ràng khi mà chúng ta mua cũng cổ phiếu như vậy thì cổ phiếu có thể gấp đôi gấp ba thậm chí là ăn gấp nhiều lần tài khoản đúng không ạ họ sẽ gì ạ họ sẽ uh, mua cổ phiếu họ thu gom và chúng ta thấy rằng là họ dân rất nhiều tài khoản thế thì ở đây sẽ có gì ạ à? một số bạn sẽ thấy rằng là cái việc này chúng ta nghi ngờ có đúng hay không thực tế chúng ta phần lớn chúng ta sẽ gì ạ à? giao dịch theo cảm tính phần lớn chúng ta không muốn học phần lớn là do rõ ràng chúng ta không muốn học rõ ràng chúng ta chỉ nghe mấy nước người khác thôi nên chúng ta không hiểu rõ bản chất của nó nên chính như vậy chúng ta mắc những cái cạm bẫy mà chúng ta không thấy được nên ở đây chúng ta để hiểu rõ được cái gì ạ à? cái hành vi thao túng như nào thì chúng ta cần phải nắm rõ được công thức chúng ta cần phải hiểu rõ được họ làm điều gì đấy nên lý do tại sao và lý do tại sao nữa chúng ta cần phải nắm được big boy bởi vì big boy là những người mà họ thao túng cổ phiếu nên họ đưa ra những thông tin họ sẽ lôi kéo chúng ta họ tạo ra những thông tin ảo hoặc là họ làm những cái thông tin mà chúng ta không biết được nên hôm nay chúng ta sẽ học về gì ạ tổng quan và Dũng sẽ từng bước từng bước để hướng dẫn chúng ta các cách mà họ đi như nào cách cách họ phân phối có cổ phiếu nào các quy luật về cung cầu ra sao cung luật về nỗ lực thành công và tất cả những điều gì chúng ta gọi là căn bản nhất để dù là các bạn có thể uh, nắm rõ được kiến thức này uh, thì chúng ta cũng có thể tự mình đưa ra quyết định giao dịch được ok thì trước khi mà chúng ta nói về gì ạ à, uh, để chúng ta hiểu rõ tại sao bây giờ chúng ta sẽ uh, đi sâu hơn về cái tổng quan của gì ạ tổng quan về Việt Nam thì các bạn bao nhiêu bạn đã thấy là tổng quan Việt Nam chúng ta sẽ nhìn đơn giản đó là quy tắc của thị trường đó là big boy bán cổ phiếu đúng không khi họ tạo ra những thông tin xấu tức là bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu nó đang lên rất là à, cao rồi trong lúc đó thì gì ạ à? họ sẽ tạo ra những họ bán phát ra của cổ phiếu họ tạo ra thông tin xấu thì tại sao chúng ta lại phải tạo ra thông tin xấu bởi vì lúc đó thì cổ phiếu giảm rất mạnh giảm rất sâu nữa thì họ sẽ mua vào nên ở đây chúng ta thấy là họ bán cổ phiếu đặc biệt là lúc mà chu kỳ nó bắt đầu kết thúc thì bắt đầu họ tạo ra nhiều tin xấu hoặc là thậm chí là họ đưa ra những cái gì kết quả kinh doanh kém để họ bán ừ, tạo ra những cái đợt bán tháo cổ phiếu và lúc đó họ mua lại bởi vì họ đã tích lũy cổ phiếu ở vùng đáy cho kéo lên ở cổ phiếu rất là cao và họ kiếm được khoản lợi nhuận rất là nhiều rồi nên cái việc mà lúc mà để họ quay trở lại họ thu gom cổ phiếu để vẫn là không bị chi phối bởi các nhóm nhà đầu tư khác nên họ lại tiếp tục tạo ra thông tin xấu để cổ phiếu bán ra mạnh cái điều thứ hai các bạn nhớ rằng là à, bất kỳ một cổ phiếu nào đang tăng giá mạnh đây chúng ta này tăng tăng giá mạnh cổ phiếu có giao dịch khối lượng lớn thì nhiều khả năng đó là giai đoạn phân phối thế thì các bạn nhìn thấy ở giai đoạn vừa rồi á thế thì có những cái cổ phiếu nó phân phối đợt một phân phối đợt đợt hai và những cái đợt mà nó tăng giá khối lượng lớn thì chúng ta thấy là bà con ngoài kia chúng ta thấy là có đã có rất nhiều giúp kín giúp hở Zalo có Zoom có tất cả họ bắt đầu ờ, cho chúng ta vào họ quay vào họ tạo ra những thông tin và khi mà chúng ta mua chúng ta cảm giác là mình là trở thành những nhà anh hùng mình trở thành nhà đầu tư thành công và chúng ta thấy là mình giỏi quá mình cứ mua vào mua vào cổ phiếu tháng nhưng đấy là những giai đoạn bắt đầu nhà đầu tạo lập họ đang phân phối nên chúng nếu chúng ta thấy là những cái khối lượng nó ra rất là mạnh trong quá trình mà thị trường tăng rồi thì chúng ta thấy rằng là đây là giai đoạn chúng ta cần phải bán dần cổ phiếu thay vì chúng ta lại mua vào tiếp theo là big boy luôn luôn à, luôn mong muốn cả nhiều đầu tư nhỏ lẻ phải mua ở giá cao và phải bán ra giá thấp thế thì tại sao big boy lại muốn nhỏ lẻ mua ở giá cao bán nhận giá thấp bình thường nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thực sự một là không có kiến thức đúng không và chúng ta thấy rằng là nhà vì không có kiến thức lại đầu tư theo cảm tính nghe mách nước hoặc là theo một cách gì ạ à? nó không có một cái uh, uh, quy tắc nào cả vì không có quy tắc nào cả nên khi mà cổ phiếu mà nó gì ạ à? nó tăng thì chúng ta đua nhau mua đúng không bởi vì lúc này thông tin nó ra rất là nhiều khi mà các vị chúng ta đua nhau chúng ta mua và chúng ta thấy là chúng ta đang có lãi đang có lãi và thông tin nó lại tiếp tục ra họ sẽ kể cho chúng ta những câu chuyện là cổ phiếu này nhân 2x nhân 3x giống như DIG CEO họ sẽ nói rằng cổ phiếu này nó sẽ tới lên tăng nhiều lắm họ sẽ ờ, tạo ra những cái ờ, nó lên đến 500 đến một triệu nhưng khi mà chúng ta nó chỉ lên đến 120 thôi và bây giờ nó lên về rất là sâu nhưng họ vẫn tiếp tục tạo ra những câu chuyện để thu hút các nhóm nhà đầu tư không bán ra nên đây là những bài học rất là giá trị để cho chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ được những cái quy tắc này là chúng ta có thể không tham gia vào những cổ phiếu khi mà nó đã bước vào những cái đợt phân phối lớn rồi đặc biệt là những cái giai đoạn mà cổ phiếu nó đã gì ạ à? nó đang phân phối chúng ta thoát ra và lúc mà cổ phiếu đang giảm mạnh thì họ sẽ bán ra rất mạnh để tạo ra những hiệu ứng gì ở giảm rất là sâu và tiếp theo là nếu cổ phiếu thực sự tăng đúng không thì nhà đầu tư nhỏ lẻ là những người biết cuối cùng các bạn nhớ nhá nhà đầu tư nhỏ lẻ là biết cuối cùng và sẽ ép phải nếu trong trường hợp mà họ mua thì họ sẽ bị ép ra tức là họ sẽ phải bị rũ bỏ và họ sẽ ờ, dùng mọi cách để ép chúng ta phải bán ra hết đúng không ạ ở mức giá thấp một ta gì ạ à? à, họ sẽ chúng ta sẽ thấy rằng là những cái đợt rũ bỏ những cái quá trình gọi là sách ao hoặc là những quá trình pin chúng ta thấy rằng là à, những cái ví dụ này chúng ta sẽ học ở những cái chương trình sau nhưng các bạn biết rằng là thường thì chúng ta sẽ bị gì ạ à, mua cổ phiếu đợi mãi cổ phiếu lên được và chúng ta sẽ bị ép rất là à, mạnh ở cái đoạn đầu khi mà các cổ phiếu đã đến à, à, bước vào một chu kỳ tăng hoặc là chúng ta sẽ mua ở trên mùng đỉnh và cái cuối cuối cùng ở trong cái điều kiện này đó là gì ạ cổ phiếu khi một cổ phiếu giảm nhà đầu tư là gì ạ là những người mà tức là khi mà cuối giảm giá nhà đầu tư nhỏ lẻ là những người biết cuối cùng và thường thì chúng ta sẽ bán ở mức gì ạ cuối ở giai đoạn cuối chúng ta nếu chúng ta sẽ vài nữa đến những phần sau Dũng sẽ chia sẻ đó là khi mà chúng ta bị ép ép bán tức là bán tháo bán tháo bán tháo bán tháo thì gần như chúng ta không chịu được và chúng ta sẽ là những người cuối cùng bán cổ phiếu ra ok ạ và chúng ta sẽ thêm một vài các uh, tiêu chí nữa để chúng ta biết rằng là big boy họ làm gì ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là big boy luôn luôn à, cố gắng để các nhà đầu tư nhỏ nhỏ chính là những người kéo cổ phiếu hay không ạ kéo cổ phiếu là một trong gì ạ à, nên lực một cái vị thế mới tại sao các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại là kéo cổ phiếu lên một tầm giá mới bởi vì các bạn nên nhớ rằng là khi mà chúng ta không có kiến thức này không có trải nghiệm không có kinh nghiệm thì chúng ta mua cổ phiếu là thắng đúng không ạ cứ mua là thắng mua là thắng khi mà chúng ta mua là thắng thì chúng ta thường là chúng ta sẽ thấy là những cái thông tin những cái cái mà chúng ta gọi là những cái rút room á, nó sẽ khiến cho chúng ta thấy là chúng ta mua và mỗi một hôm chúng ta thấy nó kéo lên mỗi hôm nó kéo lên mà chúng ta cảm giác là mình giỏi quá và đấy chính là những cái giai đoạn cuối của nhiều nhiều lẻ và giai đoạn này nếu chúng ta để ý và hôm trước chúng tôi chia sẻ đó là gì ạ thường là khối lượng gì ạ khi mà nó kéo lên ở một cái giai đoạn ở một cái nền hai thường là nó không có khối lượng và đấy là lúc mà nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ gì ạ sẽ à, tham gia rất là nhiều và tiếp theo đó là gì ạ big boy thì luôn hiểu rõ cái cảm xúc của nhà đầu tư nhiều lẻ bởi vì gì ạ họ có kiến thức họ có kinh nghiệm họ có trải nghiệm nó họ hiểu rất rõ về các nhà đầu tư nhỏ lẻ à, họ hiểu rõ về thị trường tức là họ hiểu rõ về thị trường thị trường biến động ra sao họ hiểu rõ về cổ phiếu thu gom như nào họ hiểu rõ về cảm xúc nhà đầu tư ra sao và đặc biệt là cái cảm xúc nhà đầu tư thì chúng ta ví như là gì ạ cái đàn piano tức là nó lên nó xuống và họ không biết không kiểm soát được và chúng tiếp theo đó là khi thị trường lên thì nhà đầu tư nhỏ lẻ rất là tham lam đúng không đúng không họ rất là tham nhàm họ mua cổ phiếu bằng mọi giá bao nhiêu bạn đã thấy là khi mà chúng ta thấy rằng là uh, nếu thời gian vừa rồi ấy, thì cổ phiếu nó lên thì chúng ta mua cổ phiếu bằng mọi giá chúng ta không quan tâm đến là nó tốt hay nó xấu và thậm chí là chúng ta margin rất là cao ở ngoài kia thì mọi người cứ nói là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm ở trên ở thị trường thì rất nhiều các thông tin chúng ta gọi là thông tin uh, tích cực có tiêu cực có như phần phần lớn là tích cực chúng ta cũng là khoe tài khoản sản à, tôi đã nhân đôi tài khoản tôi đã nhân ba tài khoản tôi đã nhân bốn tài khoản và tất cả những điều này là những điều mà uh, big boy hiểu và tạo ra những nhóm và thậm chí là big boy gì ạ và tạo ra những cái kênh truyền thông có thể là chúng ta đó là từ cà phê ép hoặc là những cái kênh truyền thông khác đó là gì ạ dùng tiền để mua hoặc là họ không dùng tiền để mua thì họ có thể tạo ra những kênh YouTube các bạn nhá tạo ra những kênh YouTube tạo ra những zoom tạo ra những cái gì ạ à? những cái kênh mà ờ, Zalo uh, nhỏ để chúng ta họ kích thích chúng ta mua vào bởi vì kiếm tiền trong đầu tư chứng khoán ở giai đoạn cuối là nó gì ạ à? rất là sướng với tài khoản có thể nhân đôi nhân ba và lúc này họ sẽ gì ạ à? bằng mọi cách để thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào và chúng ta sẽ luôn luôn như là khi thị trường rụt giảm nhà đầu tư nhỏ lẻ thường gì ạ mất hết thành quả và sẵn sàng bán bằng mọi giá và chúng ta biết rằng là nếu bắt đầu thị trường bắt đầu có xuống giảm á, hoặc là chúng ta biết mất hết thành quả thì lúc này có thể thị trường tạo đáy và mất hết chúng ta sẽ gì bán bán ra bằng mọi cách và lúc này chúng ta sẽ gì ạ sẽ không còn gần như là nếu chúng ta sở dị hữu uh, về margin á thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ mất tất cả những cái quan trọng nữa là gì ạ thường sau mỗi một cái chu kỳ như này thì một lượng lớn nhà đầu tư sẽ biến mất trong thị trường và luôn luôn có những nhà đầu tư mới tạo ra nên big boy họ luôn luôn hiểu rằng là nếu bây giờ họ lừa các nhóm nhà đầu tư này họ bán ra họ thu khoản lợi nhuận và sau đó gì ạ à, đến thế hệ sau lại có một nhóm nhà đầu tư mới họ không biết được họ lại tham gia vào thị trường và đó là lý do chúng ta biết rằng là trong đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải hiểu rõ cái vận động của nhà đầu tư thì trước khi mà chúng ta nói về vận động nhà đầu tư như nào thì các bạn trong viết A chúng ta sẽ nghiên cứu được uh, chi tiết chi tiết một đó là volume volume này nó thể hiện một cái quy luật cung cầu tức là xem là cái nhà đầu tư lớn tổ chức lớn họ đang bán ra hay là mua cổ phiếu nhưng ờ, nếu các bạn bao nhiêu bạn đã thấy là khi mà chúng ta phân tích cổ phiếu thì rất nhiều các hệ thống họ bỏ qua volume luôn ạ họ không quan tâm volume họ chỉ quan tâm đến cái biến động giá và giá thôi ạ thế bây giờ nếu mà chúng ta ờ, nếu mà nói về quy luật cung cầu mà bỏ qua cái khối lượng thì uh, chúng ta thấy rằng là cái quy luật cung cầu nó không có giá trị bởi vì có khối lượng đâu mà tính được giá trị nên ở đây chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều cổ phiếu bo cung họ lợi dụng cái nhà đầu tư không hiểu rõ về volume nên họ sẽ gì ạ à, họ làm tạo ra những cái mô hình rất là đẹp đúng không ạ những cái mẫu hình rất là đẹp và nó thu hút lượng lớn nhà đầu tư vào nhưng vì nó thiếu volume nên nhà nhiều đầu nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ cái điều thứ hai đó là chúng ta gọi là biến động giá biến động giá để cho chúng ta biết là cổ phiếu này đang được nhà đầu tư quan tâm đến hoặc là nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia khi mà nếu cổ phiếu biến động lớn giao động lớn thì cho chúng ta thấy là nhà đầu tư nhỏ lẻ đang gì à, rất là háo hức rất là uh, rất là đông đang tham gia vào cổ phiếu còn nếu những cái biến động này nhỏ chứng tỏ là nhà đầu tư nhỏ lẻ đã gì ạ à, đã thoát ra hết và nhà đầu tư tổ chức đang gom hàng và cuối cùng là giá đóng cửa thì ở đây chúng ta sẽ hiểu rất là ba cái yếu tố này nó sẽ cho chúng ta đấy là một là biến động của giá cổ phiếu khi mà biến động giá cổ phiếu nó biến động dựa trên khối lượng này thì nó sẽ mất cân đối về cung cầu mất cân đối cung cầu tức là dòng tiền của các tổ chức dạ, và dòng tiền của các kiểu tư nhỏ lẻ thường thì các tổ chức họ thu gom các cổ phiếu ờ, thu gom càng nhiều càng nhiều càng nhiều và dẫn đến gì dạ, à, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ ờ, không có cái cổ phiếu để nắm giữ và khi họ thu gom được thì bắt đầu họ kéo lên họ tạo ra những thông tin rất là hot để khiến chúng ta đấy à không biết chúng ta mua vào và khi chúng ta mua vào ở trên đỉnh cao thì lúc đó họ bán ra và một cái câu chuyện mà chúng ta có thể rất là thú vị của một cái nhà đầu tư huyền thoại đó là trước khi mà chúng ta sống sót trên thị trường đúng không <clears throat> thì chúng ta trước khi mà trên thị trường chúng ta cần phải sống sót rồi chúng ta mới đi nghĩ tiền thế bây giờ nhà đầu tư chúng ta thì thường gì ạ à? chúng ta muốn là kiếm được nhiều tiền trước sau đó muốn sống sót đúng không phần lớn chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải phải kiếm rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán nhưng thực tế chúng ta cần phải là sống sót đã thế để sống sót được thì chúng ta cần phải gì ạ để sống sót được thì chúng ta phải quản trị vốn quản trị rủi ro nhưng nhà đầu tư chúng ta thì không quan tâm đến quản trị vốn quản trị rủi ro như nào chỉ quan tâm đến lãi bao nhiêu nữa và đó là lý do chúng ta mất tiền và chúng ta cũng thấy rằng là tất cả các nhà đầu tư họ không bao giờ phải là đúng hết mà họ gì ạ chỉ đúng một phần nhỏ thôi ạ nhưng đúng hay sai không quan trọng điều quan trọng không phải là gì ạ à? cái chính là chúng ta kiếm được bao nhiêu khi là đúng và mất bao nhiêu khi sai ở đây chúng ta thấy là những nhà đầu tư giỏi nhất như là Mac Mini họ chỉ đúng khoảng độ 6 đến 10 60 phần trăm thôi ạ và là Wionel họ cũng chỉ đúng khoảng độ 60 65 phần trăm thôi ạ nên chúng ta thấy là việc chúng ta nắm giữ cổ phiếu sau đó giống như là chúng ta đầu tư dài hạn chúng ta nắm giữ và chúng ta gì ạ à? mãi mãi là không bán ra và dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ mang tính chất rằng là dài hơi và đến lúc mà con cái gia đình chúng ta cầm tiền chúng ta bán ra thì lúc đó điều gì diễn ra lúc đó chúng ta bán ra cổ phiếu nó đang gì ở rất là thấp và thậm chí là nhiều cổ phiếu sẽ biến mất trên thị trường nên trước khi mà Dũng nói về cái uh, cổ phiếu về tích lũy căn bản hôm nay đấy hôm nay chúng ta nói về cái uh, tổng quan đấy ạ thì các bạn nhớ sơ lược cho Dũng một số các uh, yếu tố như này các bạn nhớ cho Dũng một cái cái căn bản một cái uh, quá trình tích lũy như nào thế là bây giờ chúng ta sẽ à, ví dụ chúng ta sẽ gì ạ nếu chúng ta là nhà đầu tư tổ chức để chúng ta thu gom cổ phiếu khi mà cổ phiếu bắt đầu giảm đúng không giảm thì rõ ràng chúng ta sẽ uh, quá trình thu gom từ cái giai đoạn là chúng ta từ điểm này đến điểm này thì rõ ràng là nếu bây giờ cổ phiếu mà kéo lên đúng không kéo đoạn này lên mà khối lượng lớn và giảm tức là trong quá trình điều chỉnh giảm thì chúng ta thấy là khối lượng ở đây bắt đầu nó nhỏ hơn ở đây và tiếp tục kéo lên khối lượng lớn và tiếp tục điều chỉnh chúng ta thấy là khối lượng ở đây lại nhỏ hơn ở đây tiếp tục kéo lên khối lượng lớn tiếp tục giảm thì chúng ta thấy khối lượng ở đây 105 nhỏ hơn 108 một nhỏ hơn 110 và nhỏ hơn 115 tức là nếu về góc độ về tư duy thì chúng ta thấy là cái khối lượng bắt đầu nó giảm dần và những cái đợt kéo lên như này những đợt kéo lên như này những đợt kéo lên như này thì khối lượng tăng những đợt giảm này khối lượng giảm chứng tỏ là cổ phiếu đang được tích lũy đúng không ạ các bạn có hiểu nếu mà các bạn hiểu được điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là một cái cách đơn giản rất là đơn giản đó là gì? nếu mà kéo lên khối lượng tăng giảm khối lượng không bán ra kéo lên khối lượng tăng giảm khối lượng không bán ra kéo lên khối lượng rất là tăng mạnh giảm khối lượng không bán ra thì chúng ta hiểu đơn giản đây là cổ phiếu này đang được thu gom bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là chúng ta chỉ cần nắm rõ được cái bản chất của một cái quá trình tích lũy cổ phiếu tức là big boy đã thu gom mỗi một quá trình như này sau giảm như này họ lại gì ạ à? uh, rũ một cái lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ vì chúng ta biết sau đó lại kéo lên và khi mà big boy thì họ rất nhiều tiền nên họ cần rất nhiều thời gian để tích lũy cổ phiếu và thường thì gì ạ à, khi khối lượng nhỏ nhất thì lúc này cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng bước vào một chu kỳ tăng đấy là một cái căn bản về quá trình tích lũy à, một cái quá trình phân phối thì nó lại ngược lại bạn có thể xem ngược lại chúng ta cũng thấy là lấy 115 ở đây nếu mà quá trình đi lên chúng ta thấy là à, ở đây mỗi một cái đợt giảm các bạn nhớ nhỉ mỗi một cái giảm như này thì chúng ta thấy là khối lượng bắt đầu gia tăng mỗi lần kéo lên thì chúng ta khối lượng bắt đầu nó lại thấp hơn ở ban đầu mỗi lần giảm như này khối lượng gia tăng mỗi lần nó kéo lên thì khối lượng lại thấp hơn so với ban đầu mỗi lần giảm như này khối lượng lại tăng mỗi lần kéo lên khối lượng lại thấp hơn và mỗi một quá trình kéo lên như này thì họ đã phân phối ra được một lượng rất lớn cổ phiếu họ kéo lên như là họ phân phối một lượng rất lớn cổ phiếu kéo lên như này họ phân phối một lượng rất lớn cổ phiếu và thường thì sau khi họ bán họ phân phối ra một lượng lớn cổ phiếu thì cổ phiếu sẽ bước vào chu kỳ giảm đấy là góc độ như vậy thế thì nếu bây giờ chúng ta quan quan tâm đến thị trường thì chúng ta cũng có thể quan tâm đến thị trường và chúng ta nhìn thấy đây là đỉnh đúng không chúng ta nhìn rất là nhiều nhiều cái đỉnh đây ạ bây giờ chúng ta sẽ quan tâm xem là ờ, cái đỉnh này đây là một cái đỉnh vậy khi mà cái đỉnh này nó có dấu hiệu là vượt qua cái đỉnh này thì rõ ràng khối lượng đây là rất là lớn đúng không ạ và nó có xu hướng là vượt qua cái đỉnh này tuy nhiên thì nó không vượt qua ngay và nó bị điều chỉnh tiếp nên ở đây chúng ta sẽ xét về cái đỉnh này là cái đỉnh cao nhất của một cái chu kỳ này thế vậy nếu cái đỉnh này đỉnh cao nhất mà chúng ta xem cái đỉnh sau này thì rõ ràng khối lượng nhỏ hơn so với đỉnh này đúng không ạ và như bạn này thấy khối lượng ở đây nó lại nhỏ hơn cái khối lượng này nếu khối lượng này nó nhỏ hơn khối lượng này thì chứng tỏ là rõ ràng là đợt giảm thì khối lượng lớn và đợt kéo thì khối lượng nhỏ thì rõ ràng là đây là đã có một dòng tiền lớn đang tham gia vào và đây chúng ta cũng thấy là sau khi kéo lên nó không vượt đỉnh mà nó lại giảm tiếp thì bây giờ chúng ta lấy khối lượng ở đây nó đã bắt đầu gia tăng và quá trình kéo lên tiếp tục kéo lên nếu mà những cái đợt mà nó kéo lên chạm cái đỉnh này mà khối lượng nó nhỏ hơn thì điều gì diễn ra thì nó chính là cái trường hợp như này à, chúng ta nhìn này nó chính là trường hợp như này nên để nó vượt qua cái đỉnh này để nó vượt qua cái đỉnh ở phía trên này thì bắt buộc nó phải tạo ra cái khối lượng rất là lớn khối lượng nó phải lớn ở đây khối lượng nó lớn ở đây để nó sẽ gì ạ à? hấp thụ toàn bộ các nhà đầu tư bị kẹt ở đây hấp thụ toàn bộ các nhà đờ, dòng tiền kẹt ở đây và đặc biệt thậm chí ở đây nữa nên ở đây chúng ta sẽ là để thị trường đi lên thì nó phải tạo ra khối lượng rất là lớn vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái đỉnh này và thậm chí là vượt qua cái đỉnh này đấy là một trong những cái lý do chúng ta phân tích một cách ờ, đơn giản về quá trình à, tích lũy hoặc là phân phối cổ phiếu và vì cái giai đoạn này nó kéo dài rất là dài đúng không à, với những cổ phiếu blue chip thì nó gì ạ à, có thể kéo dài 3 tháng thậm chí 6 tháng thì ở đây chúng ta cũng thấy là thị trường chúng ta có thể kéo dài nhiều hơn và từ cái điều này chúng ta có thể phân tích xem là cái nhóm cổ phiếu này nó tốt hay là nó không tốt chúng ta sẽ phải phân tích xem là một số các nhóm cổ phiếu như là uh, như là ACB liệu nó có có thể vượt đỉnh hay không từ cái điều mà phân tích các nhóm cổ phiếu khác nhau thì chúng ta sẽ biết rằng cổ phiếu nào đang tích lũy cổ phiếu là đang phân phối đây là một cái phần tổng quan đầu tiên và Dũng sẽ gì ạ à, chia sẻ chúng ta những phần tiếp theo ở ờ, trong quá trình phân tích lũy thì nó có bao nhiêu bước và những quá trình rút bỏ nó như nào sách ao nó như nào test cung nó ra sao test cầu nó ra sao và những điều này chúng ta sẽ gì ạ à, được chia sẻ vào những buổi sau nên nếu các bạn nào à, lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng hoặc là à, lần đầu tiên biết đến kênh thì trước hết là chúng ta cần phải đăng ký kênh bởi vì khi mà chúng ta đăng ký kênh thì Dũng tin chắc là các bạn sẽ học được rất nhiều các bài học trong thời gian tới bởi vì khi các bạn học được những bài học đó thì các bạn sẽ thấy là tự mình có thể đưa ra những quyết định tự mình có thể à, đầu tư một cách an toàn trong ờ, ờ, thị trường chứng khoán thay vì chúng ta nghe một ai mách nước mà chúng ta không hiểu rõ rằng là nó sẽ tốt tôi như nào nó sẽ xấu như nào hay một số các bạn mà khó lắm nên nếu ở đây chúng ta nói này cái đầu chúng ta mà khó lắm thì không bao giờ cái gì thành công được chúng ta chỉ cái gì ạ à? chỉ cần đưa ra trong đầu một cái là à, khó lắm không thể thành công ở đâu thì tất cả sự thất bại nó đã đến trong đầu rồi nên ở đây các bạn nhớ muốn thành công chúng ta phải tự kỷ ám thị cho mình là tôi chắc chắn thành công tôi sẽ chắc chắn là kiếm khoảng lợi, lợi nhuận là gì như với dũng là 155 phần trăm bởi vì con số này một số bạn hỏi là tại sao 155 phần trăm là cái bước đầu tiên khi mà Mac Mini ông giành chiến thắng vô địch trong cái thị trường ở một cái năm thị trường cũng không tốt lắm và ông đã đạt được 155 phần trăm với kế hoạch cụ thể và chúng ta cũng có thể đạt ra những kế hoạch cụ thể trong đầu tư chứng khoán dù là năm 2022 nó có tốt hay là không tốt thì chúng ta vẫn có thể tìm ra những siêu cổ phiếu và để có tìm ra siêu cổ phiếu thì cái công cụ không thể thiếu được đó là VNA không thể thiếu được đó là VNA các bạn nhớ nhé là không thể thiếu được bạn có thể cơ bản tốt đến mấy nhưng nếu bạn thiếu phương pháp kiêm phần kỹ thuật thì bạn sẽ không bao giờ nhân nhiều lợi nhuận tức là nhân gấp đôi gấp ba thậm chí là kiếm được một nghìn phần trăm lợi nhuận nữa. nếu thiếu VSA nên VSA là một trong những công cụ cực kỳ quan trọng kết hợp những yếu tố cơ bản nữa thì bạn sẽ trở thành những nhà đầu tư chứng khoán thành công và khi các bạn theo dõi những video tiếp theo thì các bạn thấy rằng là sẽ có rất nhiều sách VSA phát hành trên thị trường chứng khoán và nhiều bạn đọc các bạn sẽ chưa hiểu được nhưng với những cái trải nghiệm của Dũng với những cái gì mà Dũng đã thấy uh, đã học cũng như là trải nghiệm thực tế thị trường thì Dũng sẽ gửi đến cho chúng ta để chúng ta ứng dụng một cách à, à, tốt nhất trong đầu tư chứng khoán thì hôm nay chúng ta đã ứng dụng được một cách đó là gì ạ nếu những cái đợt kéo lên mà nó gì ạ nó không có khối lượng nha các bạn nhớ là kéo lên mà không có khối lượng kéo lên mà không có khối lượng thì điều gì diễn ra rồi chúng ta nếu mà kéo lên vượt đỉnh mà không có khối lượng thì chúng ta học luôn bài học đơn giản đúng không ạ chúng ta tự học tất cả những cái quá trình kéo lên này nó đều không có nếu không khối lượng thì nó giảm kéo lên mà không có khối lượng so với điểm này nó lại giảm kéo lên mà không có khối lượng nó lại giảm đúng không tất cả những điều này thì chúng ta sẽ gì ạ mỗi một hôm học là chúng ta sẽ ứng dụng một bài còn bờ tại vì bây giờ chúng ta không thể là lan man được nên uh, cái phần hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào về tổng quan về thị trường chứng khoán thôi ạ và buổi sau Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta à, các giai đoạn tích lũy chúng ta sẽ học về các giai đoạn tích lũy và trong giai đoạn tích lũy chúng ta chắc phải mất vài buổi đúng không và trong những buổi đó thì Dũng sẽ ứng dụng cho chúng ta quy luật uh, nhân quả là gì quy luật nỗ lực thành công ra sao quy luật cung cầu như thế nào và chúng ta sẽ có một cái chuỗi video về gì ạ à, VSA và khi mà chúng ta có chuỗi video ra thì các bạn tự có thể giao dịch và một cái điều nữa là các bạn biết rằng là uh, cái video hôm nay ở cái phần đầu tiên đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là đã có nhiều đội nhóm bắt đầu và vẫn cứ hô hô hào hào mua cổ phiếu như là cổ phiếu uh, chúng ta thấy họ vẫn đang khô hào mua cổ phiếu DG đúng không ạ những cổ phiếu này khi nó kết thúc chu kỳ á thì những cái vùng này nó bị phá vỡ rất là nhanh thậm chí nó có thể về với vùng này vì nó kết thúc chu kỳ rồi nên họ vẫn gì ạ à, bảo chúng ta mua vào và đấy là lý do chúng ta học VSA để chúng ta biết rằng là à, những cái con người như vậy họ có đáng để chúng ta tin hay không bởi vì khi mà một chu kỳ nó tăng thì mua ở đâu nó cũng thắng còn khi một chu kỳ nó giảm thì chúng ta sẽ bị thua lỗ bởi vì cổ phiếu sẽ giảm rất là nhanh và chúng ta sẽ không có thể biết rằng là à, khi nào cổ phiếu kết thúc bởi vì nó hết chúc, kết thúc chu kỳ rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video theo và Dũng sẽ gì à, kết hợp A và cũng như là kết hợp những cái kiến thức để chúng ta hiểu rõ về là ứng dụng VSA cũng như là ứng dụng về thị trường như nào thì các bạn hãy gì ạ nhớ là đăng ký kênh của Dũng đăng ký kênh vào thời điểm này để à, ngày mai có thể ngày kia Dũng sẽ gửi cho bạn một cái giáo trình VSA nữa thì các bạn sẽ thấy là các bạn ứng dụng vào cái giáo trình đó cũng như là những cái bài học mà Dũng đang chia sẻ ở đây thì các bạn sẽ học một cách nhanh nhất các bạn này hiểu rõ đơn giản nhất và nếu các bạn thấy rằng là video hay hoặc là các bạn thấy cần phải thêm rõ cái điều gì ở dưới thì nhớ là comment comment những cái ý kiến của bạn ở phần dưới ô chat ở trên ở YouTube để Dũng biết và Dũng sẽ làm những video như vậy để giúp chúng ta hiểu rõ hơn sâu hơn về cái phần mà anh chị em thắc mắc ạ xin cảm ơn rất nhiều và nhớ đăng ký kênh của Dũng nhá nhớ đăng ký kênh của Dũng để à, Dũng sẽ tiếp tục à, gửi đến các bạn trong những video tiếp theo và trong thời gian tới à, có lẽ là tuần sau đi ạ tuần sau đi thì Dũng sẽ gì ạ à, đặc biệt là nhờ sẽ có một cái chương trình miễn miễn phí dành cho các nhà đầu tư F0 những nhà đầu tư chưa uh, biết đầu tư như nào mới đầu tư ra sao và Dũng sẽ có những chương trình như vậy để chúng ta khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải nắm rõ được đó là tư đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được cái ở trong tâm trí này nếu chúng ta uh, cần phải là có một cái tư tưởng về giàu có này cái thứ hai là chúng ta giải kiểm soát được cái sự uh, uh, lo lắng động loạn thiếu tự tin tại vì một số bạn bảo khó lắm này đầu tư chứng khoán là chết đó để đầu tư chứng khoán là cờ bạc thì chỉ riêng một cái gì ạ cái niềm tin giới hạn như vậy nó đã gì ạ nó đã giết chết chúng ta rồi và thứ hai nữa là sau khi mà chúng ta nắm rõ được cái điều đó thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái tư duy đúng tư duy nó quan trọng lắm ạ kiến thức công cụ có thể nó không mang lại giá trị nhưng nếu chúng ta có tư duy đúng chúng ta áp dụng tư duy đó để đầu tư Như VSA là một dạng tư duy đúng trong đầu tư để chúng ta hiểu rõ hành vi thao túng của Big Boy và khi mà chúng ta hiểu rõ thì chúng ta theo họ chúng ta thành công và khi chúng ta nắm tư duy đúng rồi chúng ta công cụ đúng kiến thức đúng và đặc biệt là chúng ta gì ạ làm sao để tạo ra cái động lực giúp chúng ta trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp đó là lý do khiến chúng ta trở thành nhà đầu tư thành công chứ còn bây giờ chúng ta muốn kiếm tiền mà chẳng ờ, cứ đi nghe mách nước sau đó thì xe phím hàng mà chẳng biết là, nó đúng nơi sai thế thì nếu mà cứ đi nghe mách nước nghe phím hàng mà không biết đúng hay sai thì thu lỗ là chuyện bình thường nó không có gì cả nên Dũng trải qua quá trình thu lỗ rất là nhiều lần và cũng đã thành công cũng khá là à, và đến bây giờ thì Dũng tin chắc là để cho những cái cái à, những cái lần mà bài học vì thua lỗ nó đánh gục mình thì điều đó chắc là không bao giờ xảy ra bởi vì Dũng đã trải qua rất nhiều bài học Dũng học được những bài học đó và Dũng luôn luôn tỉnh táo với những cái chu kỳ thị trường và thậm chí là thoát ra khi thị trường sớm hơn bình thường nhưng về cơ bản thì đạt được mức lợi nhuận như là năm 2021 500 ờ, trên 500 phần trăm nó là một cái việc rất là à, đơn giản với cái phương pháp của Dũng và Dũng cũng đã đạt những thành tích ờ, rất là với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 Ờ, trong đó để các bạn có thể hiểu rõ luôn và thực hành luôn trong đầu tư ạ xin cảm ơn rất nhiều